à, 3 triệu hải ngoại này không thể nhân danh là là là là, là, là tổ quốc Việt Nam được mà nói chuyện đất nước Việt Nam những chuyện phi lý như vậy tôi bảo họ nếu thật sự họ yêu nước thì phải họ ngồi im mà biết suy nghĩ chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ một lũ nữa là hám danh hám lợi rồi thì là lường gạt mọi người cứ nhân danh uh, chánh nghĩa quốc gia rồi nhân danh chống cộng rồi nhân danh tự do dân chủ và đi lường gạt người ta không